Thông báo mới này không hề liên quan trong xung đột Ukraine. Tất cả nam giới ở Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27 được yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong một năm. Lệnh gọi nhập ngũ này có khả năng trùng với giai đoạn đầu của chương trình động viên một phần lực lượng dự bị tại Nga, đưa thêm 300.000 quân ở chiến trường Ukraine. Theo tin tức mới nhất thì quân Nga đã phải rút lui khỏi thành phố Liman ở vùng Donetsk, Ukraine để tránh nguy cơ bị bao vây. Thổ Nhĩ Kỳ trọng giận Nga dọa ngăn Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc Nga sắp nhập 4 khu vực của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quyết định này từ phía Moscow đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Cho dù là thành viên NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao cân bằng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2. Ankara đã phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, nhưng đồng thời vẫn gửi máy bay không người lái cho Ukraine. Có thể nói rằng chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vẫn giữ quan hệ chặt chẽ với cả phía Moscow lẫn Kiev. Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 1 tháng 10, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ không công nhận việc Nga sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, đồng thời phản đối Moscow sắp nhập 4 tỉnh là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine. Quyết định này đã vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc được thiết lập của luật pháp quốc tế và không thể được chấp nhận. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, Chúng tôi nhắc lại quan điểm ủng hộ một giải pháp cho cuộc xung đột này khi tính nghiêm trọng ngày càng tăng lên. Dựa trên nền hòa bình, công bằng cần đạt được thông qua đàm phán. Dẫn tuyên bố từ phía Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Hành động như là thể chọc giận Nga này được Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau khi Tổng thống Putin tuyên bố sắp nhập 4 tỉnh của Ukraine. Người đứng đầu nước Nga cũng khẳng định Moscow sẽ chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt này. Trước đó, chính quyền Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia đã tổ chức trưng cầu dân Ý về việc sáp nhập Nga. Kiev và phương Tây gọi các cuộc trưng cầu dân Ý trên là vi phạm luật pháp quốc tế và là giàn dựng. Ngay sau đó, các nước như là Mỹ, Anh và Canada công bố các lệnh trừng phạt mới để đáp trả Nga. Về phía Tổng thống Ukraine Zelensky, ngày 30 tháng 9 cho biết nước này đã nộp đơn xin gia nhập NATO và sẽ không đàm phán hòa bình với Nga nếu ông Putin vẫn còn là Tổng thống. Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ lại dọa chặn Thụy Điển, Phần Lan vào NATO. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lặp lại cảnh báo ngăn chặn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO nếu hai nước Bắc Âu không giữ đúng cam kết. Cho đến khi họ thực hiện đúng lời hứa, chúng ta vẫn giữ nguyên lập trường. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 1 tháng 10 tuyên bố trước Quốc hội khi nhắc lại thỏa thuận với Thụy Điển và Phần Lan. Thực tế là ông Erdogan đã nhiều lần dọa ngăn hai nước Bắc Âu tham gia NATO nếu không hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề người Kurd. Trong thỏa thuận hồi tháng 6, cả Ba Lan lẫn Thụy Điển đều đồng ý hợp tác dẫn độ và chia sẻ thông tin chống khủng bố với Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại thì Ankara sẽ phê duyệt đề xuất mời hai nước gia nhập NATO. Tổng thống Erdogan cùng với giới lãnh đạo tại Ankara nhiều lần cáo buộc Thụy Điển và Phần Lan là nơi nương náu của các phần tử cực đoan lưu vong và ủng hộ phong trào ly khai của người Kurd tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ đang theo dõi sát sao xem việc liệu Thụy Điển và Phần Lan có giữ lời hay không. Quyết định cuối cùng sẽ do Quốc hội đưa ra. Đài Tự do châu Âu dẫn lời của ông Erdogan quả quyết. Ukraine tuyên bố hạ nhiều ua về Iran. Bộ trưởng Mỹ nói Liman quan trọng với Kiev. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng không nước này dạng sáng ngày 2 tháng 10 đã bắn hạ một số máy bay không người lái UAV có xuất xứ từ Iran. Vào dạng sáng nay ngày 2 tháng 10, đối phương đã sử dụng 7 chiếc UAV cảm tử Shahid-136 để tấn công vào một số khu vực thuộc tỉnh Mykolaiv. Năm trong số đó đã bị phá hủy bởi các binh sĩ thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không Odessa và lữ đoàn phòng không tỉnh Kherson. Trang tin Ukrinform dẫn thông báo được Sở Chỉ huy Không quân Ukraine đăng trên Telegram viết Giới chức quân sự Nga tới nay thì vẫn chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Sở Chỉ huy Không quân Ukraine. Theo dữ liệu được trang quân sự defense.ua.com, của Ukraine công bố. Shahid 136 là UAV cảm tử được Iran thiết kế và sản xuất những năm gần đây. Shahid 136 dài 3,5m, sải cánh rộng 2,5m, nặng 200 kg, trong đó phần thuốc nổ nặng từ 40 đến 50 kg. Shahid 136 được trang bị một động cơ diesel MD550 với công suất khoảng 50 mã lực. Nhờ vậy mà loại UAV này có thể đạt tốc độ bay là 185 km/h với tầm hoạt động tối đa lên tới là 2.500 km. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Liman quan trọng với chính quyền Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leo Austin ngày 2 tháng 10 cho biết bản thân ông cảm thấy phấn khích trước thông tin quân đội Ukraine đã tái kiểm soát được thành phố Liman nằm trong tỉnh Donetsk thuộc khu vực Donbass. Chúng tôi cảm thấy phấn khích trước những gì bản thân đang chứng kiến. Liman nằm ở vị trí quan trọng trong tuyến cung ứng hậu cần mà Nga sử dụng để điều binh lính và trang thiết bị tới những khu vực khác của Ukraine. Với việc để mất Liman thì chuỗi tiếp tế hậu cần của Nga sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Hãng tin The Guardian dẫn lời ông Austin nói. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc liệu Ukraine tái kiểm soát thành phố Liman có khiến tình hình xung đột Nga-Ukraine leo thang trong bối cảnh thời gian gần đây Moscow đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, thì ông Austin đã từ chối bình luận. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 10 tuyên bố rằng việc họ cho binh sĩ rút khỏi Liman là để tránh nguy cơ các lực lượng vũ trang Ukraine bao vây. Tuy nhiên một số quan chức trong chính quyền Nga lại tỏ ra không hài lòng với động thái rút quân này. Tôi nghĩ chúng ta cần thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn, bao gồm việc ban bố tình trạng thiết quân luật ở các vùng biên giới và sử dụng vũ khí hạt nhân có sức công phá nhỏ. Ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, nói với hãng tin Reuters. Nga xác nhận rút quân khỏi thành phố chiến lược Lyman do bị Ukraine bao vây. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phải rút lực lượng khỏi thành phố chiến lược Lyman ở Donbass do mối đe dọa bị bao vây. Lyman nằm trong khu vực mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập vào Nga. Đài AT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 10 xác nhận quân đội Nga và lực lượng đòi độc lập ở Donbass đã phải rút khỏi các vị trí phòng thủ ở thành phố Lyman. Người Nga gọi là Krasilimun khi các lực lượng Ukraine tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào khu vực này. Trước đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, GPG tự xưng, Denis Puserlin, gọi tình hình ở thành phố này là đáng báo động, nói rằng thành phố đã bị quân đội Ukraine bao vây một nửa. Do mối đe dọa bị bao vây đang xuất hiện, quân đội đồng minh đã rút khỏi khu định cư Karadziili Mừng và triển khai đến các vị trí có lợi hơn. Bộ trên cho biết, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 200 binh sĩ cùng 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh trong cuộc tấn công vào Liman. Phía Ukraine chưa phản hồi hay thông tin về thiệt hại trong cuộc bao vây Liman. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, bất chấp tổn thất, lực lượng Ukraine vẫn đạt ưu thế đáng kể về nhân lực và vật chất trong cuộc tấn công. Trong khi đó, một đại diện của Bộ Chỉ huy Chiến dịch miền Đông của Ukraine, ông Sergei Cherverty, nói với các phương tiện truyền thông Ukraine rằng lực lượng Nga ở Lyman đã bị bao vây. Quan chức này cũng nói rằng quân đội Ukraine đã chiếm giữ 5 khu định cư gần Lyman, bao gồm cả thị trấn Mapol, nằm ở phía đông nam. Ông Puserlin trước đó nói rằng GPR tự xưng đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát các thị trấn Mapol và Drbisevo, trong khi quân Ukraine đang pháo kích vào tuyến đường tiếp tế giữa Liman và một căn cứ hậu cần lớn của Nga ở thị trấn Sở và Tâu Dầu. Thành phố Liman, tên mới do Ukraine đổi từ tên cũ là Krasiliman vào năm 2016, đã bị lực lượng Nga giành quyền kiểm soát vào cuối tháng 5, Thành phố này nằm ở rìa phía bắc của ZPG tự xưng, không xa vùng Kaki của Ukraine. Phần phía đông của vùng Kaki đã được quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát sau một cuộc phản công táo bạo vào đầu tháng 9. Việc Ukraine chiếm được Lyman đánh dấu một bước lùi lớn đối với Moscow sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vùng Donetsk cùng với ba vùng khác của Ukraine trong ngày 30 tháng 9. Trong động thái bị Ukraine và phương Tây bác bỏ, coi là không có giá trị pháp lý, Nga có từ 5.000 đến 5.500 quân tại Liman, nhưng số lượng quân bị bao vây có thể thấp hơn vì thương vong, theo ông Serhiy Chezervasi, người phát ngôn của các lực lượng phía đông Ukraine, cho biết nhóm người Nga trong khu vực Liman đã bị bao vây. Người phát ngôn cho biết trong một cuộc họp báo video ngày 1 tháng 10, Nga đã sử dụng Lyman làm trung tâm hậu cần và vận tải cho các hoạt động của mình ở phía bắc khu vực Donetsk. Việc lực lượng Nga rút khỏi thành phố chiến lược này đánh dấu thành quả chiến trường lớn nhất của Ukraine kể từ sau cuộc phản công chớp nhoáng ở khu vực Đông Bắc Kaki vào tháng 9. Người phát ngôn quân đội Ukraine cho biết việc chiếm được Lyman sẽ cho phép Kiev tiến sâu vào khu vực Lugan, nơi mà Moscow đã công bố kiểm soát hoàn toàn vào đầu tháng 7. Ông Chezer Vasey nói,